đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh tuột vào bên trong cắn phá dây điện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 thì bếp nó sẽ không khóa cho dù các bạn thử cả buổi nó cũng sẽ không khóa khi nướng thì các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào cái mâm hứng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên cũng sẽ làm mềm được cái thực phẩm ta nướng nó không có bị khô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 thì ở cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn đầu này á, nó chỉ chịu cái nhiệt độ đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khắc phục cái vấn đề đó shop có làm thêm một cái loại công tắc rang có loại công tắc rang á như bếp này khách có yêu cầu làm cái công tắc rang thì shop khi quay clip xong thì shop sẽ gắn cái công tắc rang ở vị trí này thì các bạn sử dụng á, thì mình sẽ gạt về vị trí bên ờ, trái này nè để bật tính năng rang đó lên thì khi mà bật lên thì nhiệt độ quay cảm biến này ở bên trái bên trái này nè nó sẽ tăng lên tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa khi mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải công tắc rang nó sẽ tắt đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn khi mà ở bếp này á nó có thêm cái nút 3 giây thì nó chỉ ở cái nhiệt độ là 300 độ thì nó sẽ khóa ga nên nó chỉ kéo dài cái thời gian thôi nó cũng sẽ khóa ga thôi thì để khắc phục luôn cái vấn đề đó thì shop cũng sẽ gắn à, công tắc rang đó khi các bạn có nhu cầu sử dụng thì các bạn có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook để được hỗ trợ thêm thì cái nút 3 giây đó nếu các bạn gắn á, bếp mà có nút 3 giây thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây đó